Chào các bạn tiếp tục với CG phim các thể loại review hôm nay ốc buôn hồ lại gửi đến các bạn bộ phim vang danh một thời bộ phim được mang tên biệt đội đánh đấm thuê ba sau bao năm là những lính đánh. Thuê cả đội vẫn tiếp tục hành nghề này đi kiếm ít cơm cháo qua ngày vì mấy anh em trong đội có biết làm méo gì đâu ngoài việc đợi đám nào gây chuyện là lại sách mấy con sóc lọ đi chiến đấu nhiệm vụ. Lần này cả nhóm sẽ thực hiện nhiệm vụ giải cứu một tù nhân đó là một anh chàng không trắng tóc xoăn và mặt thì nhiều lông anh ta là bạn cũ của bang chủ có biệt danh là mặt lắm lông anh ta có khả năng dùng dao rất tốt cũng phải ngang hàng với anh chàng đầu nhiều tóc mặt lắm lông đang được giải đi bằng một chuyến tàu hỏa đến một nhà tù được canh gác rất cẩn mật cả nhóm dùng trực thăng đón đầu đoàn tàu và có màn chào hỏi một cách nhẹ nhàng anh chàng đầu nhiều tóc không thích khoe bộ tóc óng mượt nên đội chiếc mũ cho ngầu anh dẫn đầu nhóm lính đánh thuê sông vào giải cứu thành công anh mặt lắm lông nhưng mặt lắm lông không chạy đi ngay anh ta cứ nhìn chằm chằm vào một tấm hình thì ra anh có mối thù sâu đậm với tên quản giáo vì hắn ta đã thông lỗ của anh mặt lắm lông leo lên trên toa tàu chạy một mạch về hướng đầu kéo giải quyết tên lái tàu Anh dùng súng đại liên bắn về phía nhà tù làm đỏ rực cả một vùng trời sau đó mấy anh nhảy lên trực thăng trước khi đoàn tàu đâm vào nhà tù màn trà. Thù rất là ấn tượng và ngoạn mục sau đó cả nhóm nhảy lên một chiếc trực thăng to hơn để quay về trên đường đi anh mặt lắm lông đã dùng dao cạo lông mặt cho mình bây giờ nhìn anh ta cũng trẻ trung ra. Hơn mấy tuổi mặt lắm lông nhanh chóng hòa nhập với mọi người nhiệm vụ đã hoàn thành giờ việc làm ăn đang gặp nhiều khó khăn không kiếm được nhiều tiền vì vậy bang chủ không chờ cả nhóm về ngay mà kêu. Mọi người chạy làm thêm vài nhiệm vụ kiếm tiền ăn Tết vì có có hơn 20 ngày nữa là Tết rồi giờ họ sẽ ngăn chặn một tay buôn bán vũ khí mặc dù không có thông báo trước từ bang chủ nhưng cả nhóm vẫn lên đường đi tới một vùng biển ở Đông Phi rồi bí mật phi vào một nơi hoang vắng để ẩn nấp sau đó trực thăng chờ tên buôn vũ khí cũng đã hạ cánh bang chủ lập tức lệnh cho cả đội lao ra tấn công hai bên. Bắn nhau rất ác liệt nhưng đây là lãnh thổ của bọn buôn Mai Thúy nên quân địch quá đông và hung hãn nhưng ông già gân phải rút lui để bảo toàn con số anh đầu nhiều tóc lái xe chở mọi người vượt mưa. Bom bão đạn để thoát thân nhưng tên chủ buôn vũ khí đầu dễ dàng cho mấy thằng tự nhiên ở tới nhà ông phá nhà phá cửa rồi bỏ chạy hắn lên trực thăng đuổi theo để truy sát hắn ngắm súng vào đầu của bang. Chủ nhưng lại bắn mẹ vào chân của anh Gia Nâu đúng là Gia Nâu số cũng nâu nâu hắn không bắn chết mọi người mà tặng cho cả đội một quả bom coi như là quà của chủ nhà dành cho các vị khách không mời mà. Đến vụ nổ lớn thổi bay tất cả xuống dưới biển đây là lần thất bại đầu tiên từ khi cả đội thành lập cho đến nay may mắn là đạo diễn cũng có tâm nên không cho ai phải về với đất mẹ nếu không thì còn phim đâu mà xem chỉ có mỗi anh già nâu xui xẻo bị thương cả đội lập tức sơ cứu rồi đưa anh tới bệnh viện thị xã Buôn Hồ để cấp cứu vậy tên buôn vũ khí này thực chất là ai mà có thể hạ đội của bang chủ. Một cách nhẹ nhàng như vậy hắn tên là chim cánh cụt từng thành lập đội lính đánh thuê giống bang chủ nhưng hắn nghĩ làm nghề đánh thuê nguy hiểm tới tính mạng mà tiền kiếm được quá ít nên đã bẻ lái. Qua buôn vũ khí cho nó nhanh dầu chim cánh cụt không chỉ buôn mấy món vũ khí bình thường mà buôn cả bom toàn là hạng nặng bang chủ sau khi thua trận thì gương mặt trầm ngâm ông không thể nuốt trôi. Cục tức này bang chủ lập tức đi tìm chim ưng để nhờ ông ấy giúp đỡ. Sau đó bang chủ đi tìm lãnh đạo của CIA là rách người của tôi hiện tại đã quá già họ cũng đã chậm chạp đi khá nhiều nếu tiếp tục. Chiến đấu như thế này chắc họ sẽ sớm ra đi mà không người đưa tiễn vì vậy bang chủ gọi cả nhóm và quyết định giải tán đội anh đầu nhiều tóc và mọi người tỏ ra hết sức bất ngờ anh đầu nhiều tóc đuổi. Theo bang chủ để thuyết phục anh đã quên những lần súng bên súng đầu sát bên đầu rồi những lần đêm đắp chung chăn thành đôi chi kỷ hay những pha đua xe bắt bóng chạy như ma đuổi ở thị xã Buôn Hồ rồi hay sao biết bao nhiêu kỷ niệm nói giải tán là giải tán à nhưng băng chủ là một người lính từng chiến đấu ở Tây Nguyên ông thấm nhuần được tư tưởng từ câu nói của đám người ED ở Tây Nguyên nói là làm sau đó ông gặp người trung gian để tìm thành viên mới cho đội của mình họ là những thanh niên trẻ kỹ năng chiến đấu tốt và còn am hiểu về những công nghệ mới người là hacker người là gái vũ trường còn lại là lính thủy của quân đội Hoa Kỳ cuối cùng là một chuyên gia mô tô và là bậc thầy về đấu Phật trên giường à nhầm cuộc thi đấu Phật quy định tôi đó rách đã giúp bang chủ tìm ra vị trí của chim cánh Cụt nhưng lại muốn bang chủ bắt sống hắn để mang về cho xe tổ chức CIA dù tỏ ra không hài lòng nhưng bang chủ chỉ có thể đồng ý mà thôi với sự trợ giúp của chim ưng bang chủ dẫn các thành viên. Mới đi thực Nhiệm vụ lúc này chim cánh cụt đang bàn giao vũ khí cho thủ lĩnh chính quân khủng bố tại một khách sạn kế hoạch của bang chủ rất đơn giản các bạn chỉ cần cầm vũ khí rồi đạp cửa lao vào vườn né ừ trước. Né sau bắn chết hết hết tất cả sau đó mang tên chim cánh cụt ra đi là xong những thành viên mới đều há hốc mồm trước kế hoạch hoàn hảo này làm cái gì có chuyện dễ ăn như trong phim à mà đây cũng là Tin mà vậy họ muốn sử dụng cách khác nó thành công và an toàn hơn họ sẽ xâm nhập vào hệ thống bảo vệ của tòa nhà sau đó sử dụng nó để dụ chính chim cánh cụt tự răng mình vào lưới mặc dù chẳng biết. Đám nhóc nói cái méo gì nhưng băng chủ cố tỏ ra là mình hiểu và đồng ý sử dụng phương pháp mới ngay sau đó cả nhóm bắt đầu triển khai hành động kế hoạch mới này tỏ ra hết sức hoàn hảo họ thành công. Tóm gọn tên chủ buôn vũ khí nhưng trên đường về cả nhóm đã bị mai phục một chiếc trực thăng xuất hiện và phăng ngay quả rocket nửa giờ vào xe họ chiếc xe mất lái lộn nhào ra đường thì ra chim cánh cụt luôn mang thiết bị định vị bên mình băng chủ định cầm súng tiện hắn về với đất mẹ nhưng tiếp tục bị thêm một thứ hai bắn cho bay xuống dưới cầu sau khi xem lại đạo diễn nói chưa đâu bắn vào đó thì làm sao có thể giết chết anh ta được vì vậy băng chủ vẫn còn được tiếp tục làm nhân vật chính và tìm tới chim ưng tên chim cánh cụt đã bắt sóng được gạo độ của băng chủ hắn dùng bọn họ để uy hiếp băng chủ nhận được một đoạn video của chim cánh cụt muốn cứu đàn em thì hãy tới đây băng chủ là một người trọng tình nghĩa băng chủ quyết định lên đường giải cứu đám đàn em con rất xanh và non không thể quên bóng hình băng chủ anh đầu nhiều tóc một lần nữa dẫn những người đồng đội tới để giúp băng chủ anh đầu nhiều tóc nói mỗi vùng ở Tây Nguyên đều có một con sò lông khác nhau nay đi buôn hồ thì mai chúng. Ta đi Quảng Phú anh em phải cùng nhau hưởng lạc vào các kỳ nghỉ cũng không thể nào cho đi sự xúc động này đồng thời ông chủ sách cũng ra tay giúp băng chủ một lần nữa dùng công nghệ cao để phân tích. Cuộc gọi của chim cánh cụt vì vậy đã tìm ra vị trí của tên trùm buôn vũ khí nó nằm trong khu vực do quân địa phương kiểm soát và được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt rách vẫn muốn băng chủ phải bắt sống. Chim cánh cụt để mang về cho CIA tiếp đó nhóm bang chủ cũng đã tới được nơi ẩn nấp của chim cánh cụt cả thành phố trở thành bình địa đây chính là thần tích do chiến tranh để lại họ dùng ống nhòm. Hồng ngoại để xác định vị trí của một thành viên bị mất tích xung quanh không hề có người bảo vệ chắc chắn đó là một cái bẫy bang chủ không quan tâm ông trực tiếp dẫn đội của mình vào vì mình vốn là nhân vật chính lại được lão đạo diễn hậu thuẫn việc đấy gì phải sợ anh đang giải cứu đồng đội thì chim cánh cụt xuất hiện trên màn hình TV hắn nói toàn bộ tòa nhà đã được mình gắn thuốc nổ các bạn. Chỉ có 30 giây để vượt lên chính mình xin lỗi vì đã ăn bớt một nửa thời gian của bọn họ băng chủ gỡ bom ra xem thì còn có 17 giây nhưng ở đây có một hacker chuyên nghiệp anh ta đã dùng khả năng của mình gây nhiễu quả bom đã thôi chỉ có thể ngăn chặn nó phát nổ trong vòng 15 phút mà thôi không thấy bom nổ chim cánh cụt rất tay con bà cú hắn quyết định điều động quân đội tới tấn công bọn họ cả xe tăng và trực thăng hùng hồ tiến đến hai bên lại tiếp tục giao cấu với nhau bằng những viên kẹo đồng mát dựa trận chiến vô cùng ác con bà liệt khi chỉ có đám lính của chim cánh cụt hy sinh nhân vật Chính cứ thế di chuyển đi tới đâu là án mạng xảy ra ở đó để giành lại lợi thế đám lính đã dùng xe tăng liên tục bắn đạn vào họ nhóm của bang chủ phải rút lui thay đổi chiến thuật để bảo toàn con số nói. Thẳng ra là chạy nhanh còn kịp chứ ở lại nó bắn cho cái nịt cũng không còn vào thời điểm quan trọng rách lái trực thăng đến mang theo chim ưng và anh chàng keo không kịp đến giải cứu bang chủ họ giết. Rất nhiều quân địch và máy bay khiến cho tên thủ lĩnh phiến quân vô cùng lo lắng ông ta muốn ra lệnh rút lui nhưng chim cánh cụt không đồng ý hắn rút súng bắn chết tên thủ lĩnh rồi tự mình lái xe tới để va chạm vật lý với băng chủ thời gian 15 phút sắp hết chim ưng và anh keo không tiện đón mọi người ở trên sân thượng băng chủ bị chim cánh cụt bắn trúng nhưng hắn lại không giết ông may mà lại bắt. Đầu nói làm nhảm cậu thấy đó anh mới là kẻ mạnh nhất ở đây buôn bán vũ khí mới nhanh giàu có muốn ở lại buôn bán cùng anh không chứ làm ba cái nghề ta chân như cậu này khó kiếm sống lắm chim cánh cụt quyết định vứt súng bước xuống đấu tay đôi với băng chủ lúc đầu chim cánh cụt chiếm được thế thượng phong nhưng sau đó băng chủ đã phản công một cách quyết liệt cứ đầu mà đấm cứ mặt mà và hết bên trái lại qua bên phải liên tiếp vào bị ăn đòn khiến hắn ngã ra đất rồi cả hai lao ra để lấy súng băng chủ nhanh hơn nên đã hạ gục được hắn ta lúc này và bom phát nổ khiến tòa nhà đổ sập xuống như một tách. Thần kỳ nào đó băng chủ vẫn chạy lên kịp để tóm lấy dây cắp của chiếc trực thăng cả nhóm đều hết sức vui mừng hoàn thành nhiệm vụ tất cả về ăn mừng chiến thắng và cùng nhau bàn bạc kế hoạch đánh thuê. Tròn. Âm lần sau bộ phim đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim của ốc nhé chúc các bạn luôn vui vẻ mạnh khỏe và thành công nếu yêu thích ốc thì hãy đăng ký kênh cho ốc và nếu ai yêu đất. Tây Nguyên đầy nắng và gió thì về đây uống cà phê với ốc nhé bye bye.